Khi hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến với một bộ phim của man đậm nét của một thôn quê xưa của Việt Nam cùng với nhiều hình ảnh đẹp mắt nào cùng mình hòa niệm lại câu chuyện chạm tí thôi, được bước ra từ thế giới chuyện nay lại được lên màn ảnh phim. Của nhà làm phim Việt Nam tuy rằng có một số hột sạn nhưng nó cũng sẽ không làm giảm chất lượng đi phần nào của bộ phim. Các bạn hãy xem và trải nghiệm rồi để nó ở dưới bình luận cho mình biết nha. Nội dung phim Trạm Tí Phiêu Lưu Ký đến từ nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và được cầm trịch bởi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Trạm Tí là bộ phim được đầu tư với kinh phí khủng, Tác phẩm lấy bối cảnh thực tế tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Đầm Vân Long, Ninh Bình, Chùa Keo, Thái Bình, Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, Đồng Nai, riêng làng Phan Thị, nơi ở của Tý, được đoàn làm phim dựng lên với những mái nhà tranh cùng chiếc cầu tre mang đậm nét đặc trưng làng quê Việt Nam. Ngay từ khi trailer được hé lộ, công chúng đã vô cùng thích thú bởi tạo hình nhân vật gần như sát với bản gốc và vô cùng đáng yêu của dàn diễn viên nhí, đảm nhận vai chính trạng Tý là bé Hữu Khang, từng tham gia Chú ơi đừng lấy mẹ con, Bảo Tiên, đã góp mặt trong bom tấn mắt biết thủ vai sử, Bé Hoàng Long trong vai dần cũng từng gây ấn tượng trong ông ngoại tuổi 30 và cuối cùng là Đức Anh, ghi dấu ấn trong người bất tử thể hiện vai cả mẹo. Các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký. Nếu bạn nào muốn đóng góp về cái gì thì gửi qua phần trang Facebook của Bom 7 Review nha mình cảm ơn.